Hello chào anh em nhá Chào mừng anh em đến với ca bóng đá Cũng đã ờ, một tuần rồi Mình ờ, không có thời gian để lên ờ, video Cũng như là lên kèo cho những trận đấu vừa qua Xin lỗi anh em nhá Dạo gần đây mình cũng khá là bận Và ngày hôm nay mình lại tiếp tục là lên cho anh em những trận đấu Vào dạng sáng ngày mai cũng như là ngày hôm nay Hôm nay thì có những trận đấu ở giải AFF Cup ngày hôm qua thì Manchester City đã đánh bại Chelsea với tỷ số là 4-0 đúng không? và anh em ngày hôm qua mình nghĩ rằng là anh em chúng ta cũng đã bú được full cái kèo giữa Man City và Chelsea khi mà chắc chắn rằng anh em nào cũng sẽ lựa chọn đó là Chelsea khi mà Chelsea chỉ chấp có 1.25 cũng như là chấp 1 thôi vào những trận thì chỉ có chấp 1 đấy và cái tài nó cũng khá là nhẹ nhàng 2.75 đúng không anh em đấy 275 thì ngày hôm qua chúc mừng tất cả anh em ngày hôm qua nếu như anh em mà mà đi Manchester hiệp 1 cũng như là tài hiệp 1 nữa thì cũng xin chúc mừng tất cả anh em vào ờ, full đủ uh, ăn đủ cả bốn mã kèo mã kèo uh, cả trận cũng như là mã kèo một anh em nhá ngày hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại tiếp tục với IFF quay trở lại với cúp FA Hôm nay thì mình ờ, ở trên kênh ờ, xem kèo bóng là có tiền thì mình cũng đã lên cho anh em đó là trận đấu giữa Việt Nam và Indonesia rồi diễn ra vào lúc 7 giờ 30 Thì anh em nào là muốn tham khảo kèo thì anh em có thể qua xem kèo bóng là có tiền và xem lại uh, trận đấu giữa Việt Nam và Indonesia anh em nhé Còn bây giờ là chúng ta sẽ tiếp tục với AFF Cup này Hiện tại kèo chấp đang là Arsenal chấp 2 Arsenal chấp 2 tài là 3.5 Hiệp 1 Arsenal chấp 1 Với một đội bóng gọi là tầm cũng không phải là tầm trung nữa mà dưới tầm trung ở uh, giải uh, hạng nhất Anh như là Oxford United thì mình nghĩ rằng một chiến thắng sẽ là dễ dàng dành cho Arsenal với việc là Arsenal hiện tại đang có một phong độ rất là cao anh em. Đúng không? Đang có một phong độ rất là cao và Lịch sử thi đấu của cả hai đội thì hai đội mới gặp nhau duy nhất đúng một lần thôi và Arsenal giành chiến thắng với tỷ số là 2-0. Cũng không có quá nhiều điều để nói. À, mặc dù rằng là Arsenal họ vừa mới để hòa Newcastle ngay trên sân nhà Emirates với tỷ số là không đều. Tuy nhiên thì họ vẫn đang giữ cái mạch bất bại ở giải ngoại hạng Anh anh em nhé Vẫn đang giữ cái mạch bất bại ở ngoại hạng Anh cũng như là đang vẫn là đội bóng có phong độ cũng như là điểm số cao nhất ở ngoại hạng Anh thời điểm hiện tại anh em. Đó. Và một điều nữa đó là với phong độ đang rất cao và chỉ mới bị uh, chững lại một chút thôi, mình nghĩ là chỉ chững lại một chút thôi thì mình nghĩ rằng là với kèo chấp 2 này với kèo chấp 2 anh em nhé thì anh em chúng ta có thể đặt niềm tin vào Arsenal ngay từ đầu và hiện tại nhà cái đang cho à, tài xỉu trên dưới cả trận đang là 3.5 xếp 2 và 3.5 à, ờ, mình nghĩ rằng cái kèo này sẽ là một cái kèo mà khó trong trận đấu này đấy cái kèo tài xỉu anh em nhé tài xỉu nhà cái cho là khá là khó vì chúng ta có thể thấy rằng là khi mà Arsenal đã thắng trên 2-0 rồi thì chắc chắn rằng các cầu thủ Arsenal những cầu thủ trẻ họ sẽ đá khá là bay đấy họ sẽ khá khá là bay và cái việc mà ra bàn cái việc nổ tài sẽ là tỷ lệ rất cao anh em đấy tỷ lệ rất là cao anh em nhá vì vậy nên là nếu như mà anh em chúng ta đã quyết định nằm Arsenal trong trận đấu này thì chúng ta có thể đặt những chút vào cái tài 3.5 hoặc là có thể anh em an toàn hơn đi cái tài là 3.25 anh em nhá. Ba trái thì anh em chúng ta cũng mất nửa tiền thôi. Còn bốn trái thì anh em chúng ta ăn đủ. Tuy nhiên thì tỷ lệ ăn khá thấp đấy và một kèo nữa cho anh em chúng ta có thể tham khảo đó là kèo chấp phạt góc hiện tại cả trận đang là chấp 4.5 và hiệp 1 là chấp 2 thì mình nghĩ anh em chúng ta có thể đi cái kèo chấp Arsenal được anh em nhé kèo chấp Arsenal hiện tại thì không có kèo thẻ chỉ có kèo góc thôi đấy thì đây sẽ là 5 mã kèo mà mình gợi ý cho anh em trong trận đấu giữa Arsenal và Oxford United trận đấu này thì Arsenal đi đi, đi làm khách anh em nhá. Đấy, tuy nhiên thì với việc mà đối đầu với một đội bóng dưới tầm trung ở cái giải hàng nhất Anh thì mình nghĩ rằng một chiến thắng sẽ là không quá khó cho Arsenal trong trận đấu vào dạng sáng ngày mai ngày 10 tháng 1 vào lúc 3 giờ thì mình cũng xin nhấn mạnh lại một lần nữa đó là kèo trên kênh chỉ là kèo tham khảo thôi anh em nhé còn với việc mà anh em chúng tôi chơi thì chắc chắn rồi sẽ là kèo running khi mà trận đấu diễn ra cũng như là trận đấu bắt đầu thì khi đó mình mới đẩy kèo cho anh em để anh em chúng ta có thể tự tin đi kèo cũng như là dễ dàng vào kèo hơn khi mà có thể rằng tầm 15 phút đấy trận đấu diễn ra khoảng tầm 15 phút thì có thể cái kèo chấp nó sẽ hạ xuống là 1.5